và tại sao chúng ta phải học chương trình siêu tập trung này hả các anh chị tại vì tập trung chính là bí mật vĩnh cửu của mọi thành công trong cuộc sống của chúng ta các anh chị có để ý rằng bất kỳ một cái kỳ tích nào hoặc bất kỳ một cái gọi là một cái ờ, một cái thành quả lớn nào nó cũng đều đến từ cái sự tập trung không các anh chị tất cả những cái thành tựu vĩ đại trong cuộc sống này đều đến từ sự tập trung và được duy trì trong một khoảng thời gian rất là dài các anh chị có đồng ý điều đó không ạ à? ví dụ như chúng ta muốn vô được đại học thì ngày xưa chúng ta đã phải khổ luyện học từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 suốt 12 năm trời chúng ta mới là thi vô được trường đại học không ạ à? hoặc là muốn thăng tiến thăng lương thì sao các anh chị chúng ta cũng phải làm sao chúng ta phải nỗ lực trong rất là nhiều năm để có thể đề bạc lên một cái vị trí cao hơn hoặc là chúng ta ra kinh doanh khởi nghiệp đi giống như là một số anh chị như là chị chị Hồng đi thì cũng đã phải là sao ạ à? phải nỗ lực cố gắng rất nhiều phải tập trung trong một khoảng thời gian rất là dài mới có thể đạt được cái điều đó do đó cái việc tập trung nó rất quan trọng các anh chị ạ à. và đó là lý do tại sao mà Kim tặng cho anh chị cái khóa học siêu tập trung này để chúng ta rèn luyện trong vòng 30 ngày và Kim biết chắc rằng đa phần chúng ta đôi khi hay sao à hay phân tâm hay sao nhán hay mất tập trung hay trì hoãn hay bỏ cuộc thì cái phương pháp siêu tập trung này sẽ giúp cho chúng ta làm sao à giúp chúng ta luôn bám đuổi theo cái mục tiêu của chúng ta và nếu như chúng ta đang làm việc mà chúng ta hay than rằng tôi đang rất là bận tôi không có thời gian cho gia, gia đình tôi không có thời gian để tập thể dục thể thao thì Kim biết chắc rằng anh chị này đang là bị mất cân đối đang mất cân đối các anh chị ạ à. và đó là lý do tại sao chúng ta phải học cái chương trình siêu tập trung này siêu tập trung này sẽ giúp cho chúng ta làm sao ạ à? nâng cao được cái năng suất làm việc và học tập lên đôi khi có thể giúp chúng ta gia tăng được cái hiệu suất thậm chí là thu nhập lên gấp đôi gấp ba nếu như là cái năng suất của chúng ta được gia tăng có đúng không anh chị và khi chúng ta làm việc á, một cách tập trung á, chúng ta sẽ làm ít nhưng mà được hưởng nhiều chúng ta sẽ sao ạ à? chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống chúng ta làm sao ạ à? chúng ta có nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình của chúng ta ở bên con cái của chúng ta và chúng ta có nhiều thời gian hơn cho những cái sở thích những cái đam mê của chúng ta chứ nó không chỉ quay quần mỗi, mỗi ngày chỉ là công việc mà mà thôi các anh chị ạ à.